uh, biệt thự uh, Villa mini phố rất là đẹp nha với ngang 7 và sâu 7 mét và nhà xây mới cũng như là sổ hồng riêng và sổ hồng hoàn công đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và căn nhà này thì sẽ được gia chủ là hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà nha quý vị với căn nhà chúng ta thì à, có hướng chính là hướng đông nha phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch và căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 11 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và căn nhà mình thì đang có mức giá bán là chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi nha quý anh chị Và công năng sử dụng nhà mình là có một phòng butter ở bên trên Và cũng là một phòng vệ sinh lớn Đấy, và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ vừa và một phòng vệ sinh nha quý vị Cũng là trên cùng thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha đây là một căn nhà một sẹc và một trục ngay à, sát với lại mặt tiền đường lớn đường chính luôn và ngay sát bên lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Đông Tây nha quý vị một căn nhà với trong cái phân khúc khoảng hơn 6 tỷ đồng một xíu và với một vị trí vừa ở vừa mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán về mặt hàng online mỹ phẩm và mở văn phòng à, đại diện đều được nha quý vị. Đây và vị trí con đường của nhà mình là một con đường rộng lên đến khoảng 4 à, đến 5 mét nha và ngay sát với mặt tiền luôn. Căn nhà mình thì chỉ sau một cái căn nhà góc hai mặt tiền thôi nha quý vị, ngay sát với đường lớn và đường chính cũng là đường thông nha. Đấy và là căn nhà mình thì nằm trong một khu giải khu nhà lâu, khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị.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 kèm theo cho căn nhà mình ở bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có khu vực phòng khách và phòng à, bếp của căn nhà mình cũng như là à, khu vực đậu xe máy này và khu vực ăn uống nấu nướng ở bên dưới tầng trệt của căn nhà mình nha quý vị. Với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng đông và với một căn nhà thiết kế theo kiểu mới đẹp vào cuối năm 2022 và anh chị khách hàng ta mua một căn nhà này để mua một cái dịp mùa Giáng sinh cũng như là một cái năm mới Đấy, và bên uh, sum về bên uh, gia đình và người thân nha quý vị Với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là rẻ nha Chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi Và gia đình mình có thể là sử dụng ngay một căn nhà uh, mini phố Rất là đẹp và tuyệt vời Ngang 767 nha quý vị Nhà mới chỉ việc là mua và sách vali về ở thôi Đấy, với uh, nằm trên vụ, khu vực vị trí ngay sát bên lại uh, bệnh viện Hồng Đức Và ngay sát bên lại khu vực uh, siêu thị Lotte nha quý anh chị Khu vực bên dưới đề thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh và có phòng bếp cũng như là khu vực à, phòng khách căn nhà mình. Tiếp đến thì em sẽ mời à, tất cả quý vị khách hàng chúng ta di chuyển đến khu vực bên trên này để tham quan cái phòng ngủ đầu tiên cũng như là phòng ngủ master nha. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịm của cong xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Bên trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ lớn và có khu vực ngồi phòng khách cũng như là uống trà bên trên này đây phòng làm việc một à, không gian phòng à, ngủ khá là rộng nha quý vị và có phòng à, tắm đứng cũng như là có bồn tắm nằm nha quý vị rất là đẹp mà một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời và đã được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương giá cực kỳ là rẻ nha quý vị chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi là gia đình mình có thể sử dụng ngay một căn nhà với ngang 7 và sau 7 mét vuông vức nha quý anh chị đây là toàn bộ những các cái à, thiết kế cũng như là cái không gian ở bên trên phòng à, ngủ đầu tiên căn nhà mình nha quý vị. Khá là rộng luôn. Nhà mình thì có 3 phòng ngủ và có một phòng lớn được à, gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho quý vị mình rồi thì những ai đang xem và đang có nhu cầu mua nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và cũng như là đang tìm kiếm cho mình một căn nhà với trong phân khúc khoảng hơn 6 tỷ đồng một xíu. Đấy thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem những các cái à, mẫu nhà đẹp và những cái căn nhà hợp lý và phù hợp với lại tài chính gia đình mình nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ 6 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha, ngang 7 và sau 7 mét nha quý vị có 3 phòng ngủ chính và 3 nhà vệ sinh được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Lại với ngang 7 và sâu 7 mét nha quý vị Tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình nhá Và căn nhà này thì à, anh chị khách hàng quý vị Chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy, một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời nằm trên à, khu vực tọa lạc ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 11 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với những căn ở đây thì mà trong cái phần khúc khoảng hơn 6 tỷ đồng Đấy, và nhà xây mới cũng là sổ hồng riêng Đấy, và căn nhà chúng ta thì thiết kế rất là đẹp nha mà chỉ với giá là 6 tỷ 400 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Thì uh, gia đình khách hàng chúng ta xem sơ qua được cái video ở bên kênh nhà đất bên em cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu cũng là vừa cái ờ, phần khúc tài chính của gia đình mình. Đấy thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và với những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Căn nhà mình thì phải nói là xây dựng rất là đẹp và tuyệt vời rồi. Một phong cách mẫu hiện đại và uh, nhà thì uh, Full nội thất đầy đủ hết nha quý vị, nằm trên con hẻm xe hơi, rộng để đến khoảng 5 mét và ngay sát với mặt tiền đường lớn đường chính luôn. Cũng như là ngay sát với mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn nha quý vị. Khá là đẹp cho một căn nhà phố xây dựng với màng mẫu phong cách 2022.